Dạ, xin <laughs> chào anh Quyền Linh, chị Hồng Dân à, Bạn em. gái bên kia cùng à, quý khán giả đang có mặt trong phòng quay Em tên à, Võ Phương Mỹ, sinh năm 1970 Hiện em ở à, Bình Thạnh Quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh 70 là hôm nay là 50 tuổi 50 tuổi rồi Còn em? Dạ, xin chào à, chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh Chào à, bạn trai anh, bạn, bạn trai bên ừ. kia Em tên là Đặng Vũ Mỹ Duyên, em sinh năm 1974 em à, ở quận Tân Phú ừ. hiện giờ thì em đang làm kế toán rồi em em nói về à, về mình một chút xíu đi dạ ưu điểm của em á, thì em chân thật tính um, chung thủy em vui vẻ dễ hòa đồng điểm yếu của em á, thì em cũng hơi nóng tính đi em nhắc trai em nhắc trai hả trai dễ thương gì có gì đâu nhưng mà giống như em thích cái người nào á cái tự nhiên em cúp điện thành ừ. ra bây giờ em mới lên chương trình nhờ chương trình gãi gấp giùm em để đó tụi chị lo rồi còn bạn bên kia dạ <laughs> ưu điểm em là hiền chân thật chăm chỉ và có trách nhiệm à, điểm yếu em là hơi chậm và ít nói hơi chậm ít nói thoải mái lên nào dạ. Ừ. thoải mái lên hát bài nào đó đi cho nó nó, nó thoải mái nó nó nó sung lên coi dạ bài sai lầm của anh à, hồi đó về sai lầm nhiều lắm hả dạ không anh <laughs> rồi bắt đầu hai ba sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đời mới còn muốn ấp ôm em heo cả cuộc đời mà mà anh còn chưa nói nói à, nói xỉu luôn rồi trời ạ à. chào em dạ em ơi dạ thôi qua đây dạ. coi sao làm gì hồi dạ, hộp dữ vậy không dân ừ sao hồi hộp vậy <laughs> Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nữa Em chưa có mối tình nữa Em à, chỉ tình đơn phương với tình bạn bè Trời ơi Tình đơn phương thôi dạ, Tình đơn phương được bao nhiêu năm? Cũng uh, à, 2 năm rồi Rồi 2 năm là coi như em dứt luôn Dạ ừ không còn đơn phương người ta nữa dạ dạ đúng không trời ơi 70 mà không có mối tình nào hả dạ bây giờ cái mối tình đơn phương đó cũng không có nói được gì luôn dạ có bao giờ nắm tay con gái chưa cũng có có lắm có cảm giác gì không thì cũng có cảm giác à, rung động nhẹ nhẹ rung động nhẹ nhẹ dạ. mà chuyện đó cách đây bao nhiêu lâu rồi dạ cũng 10 năm rồi. 10 năm lúc dạ. đó là em 40 tuổi dạ 40 tuổi mà em vẫn nhát như vậy luôn á hả dạ toàn này nhát quá thoải mái lên nào à tụi anh nói như thế để để gọi là à, cho bạn mở lòng ra ha đúng bạn rồi. nói nhiều hơn nữa để đúng ta rồi. hiểu bạn nhiều hơn thôi đúng rồi bạn ở nhà với ai nhà em ở uh, mẹ với ba chị lớn ba chị lớn nhà có con trai không có con trai mà à, em út có gia đình hết có, chưa có gia đình rồi rồi mình ở với mẹ mẹ có mong muốn lấy vợ không dạ cũng muốn em có vợ thôi cố gắng lên ha <laughs> dạ, bây dạ. giờ mình hỏi để bên kia người ta hiểu hơn với mình nha ừ, dạ. để coi giờ... đàn gái coi bây giờ dạ. nói tình, tình, tình, tình, tình, tình, tình, tình, tình, tình, tình, hỏi tình duyên của bạn mấy mối tình rồi dạ em chưa có mối tình nào chưa có mối tình nào em chưa có mối tình nữa đứng hình nữa em có, có đơn phương không dạ có <laughs> có đơn phương có nắm tay đàn ông chưa dạ có có hôn đàn ông chưa dạ chưa chưa có cảm giác nụ hôn đầu tiên luôn dạ chưa hai người này lạ ta là coi như hai người này là nếu gì chưa đập thùng đó hàng còn nguyên thùng đó phải không cả hai đều trinh nguyên <laughs> cha mệt ạ à, mệt á bởi vì họ nhát quá à, bây giờ à, em muốn à, cái người yêu lý tưởng của em cái mẫu hình như thế nào là mẫu người đàn ông của gia đình anh đây là gia đình đó đây là chăm sóc bảo đảm với em luôn đây là rất nhẹ nhàng có thể chăm sóc rất là kỹ luôn á dạ, có việc làm ổn định việc làm ổn định ổn định không dạ em ổn định rồi ổn định luôn anh thấy là anh này là được đó dạ. em dạ em nói là em có một lời hứa là em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng rể ừ. mà bố mẹ em bảo là đợi lâu quá nhanh nhanh lên mẹ đợi không được nữa đâu và cuối cùng là em đã thất hứa trời ơi thấy thương không à, em trai em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào dạ, bạn gái đó hiền đảm đang hiền trách, đảm đang dạ, có trách nhiệm với gia đình quá trách nhiệm luôn dạ. ừ. à, có lòng trung thủy đây là trung thủy đó ta ở tới giờ này là trung thủy lắm rồi đó đâu bạn vừa khẳng định là bạn trung thủy mà ừ đây là hết cỡ trung thủy luôn rồi đó dạ. tới giờ mà chưa có bồ là dữ lắm rồi đó dạ. vợ cũ này hiếm lắm còn gì nữa dạ. hết vậy là được rồi đó vân nghĩ là hai bạn này phải cho hai bạn gặp nhau ờ, đúng ờ, rồi. nhiều đi và dành thời gian riêng ừ. cho hai bạn nhiều ừ. thành ra bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình trước đi em đi em, ai? em đi với lại anh em rồi chào anh xin chào khán giả trong trường quay cũng như là khán giả đang coi chương trình xin chào hai mc xin chào chàng trai bên đây tôi là anh cô cậu của mỹ duyên thì mỹ duyên đó thì nãy giờ nói thì chắc mọi người cũng biết rồi và khi mà đã đã quen biết rồi thì nó, nó rất là, là là quậy nhưng mà tới một cái môi trường lạ thì nó lại nhát còn nói về chàng trai bên này á đây là một người đàn ông chân phương chân chất riêng đối với anh ha riêng đối với anh trước mắt anh duyệt và nhân đây thì tôi cũng xin à, có lời cảm ơn chương trình đã tổ chức ra cái, cái buổi gặp mặt như vậy để giúp đỡ cho rất nhiều bạn và hôm nay chúng tôi vui mừng vì chính em chúng tôi cũng được chương trình tạo cơ hội xin cảm ơn chương trình dạ, cảm ơn anh cảm ơn anh Chị trai đi với ai đi với à, người em đồng nghiệp làm chung công ty dạ em xin chào anh quyền linh cùng chị hồng dân cùng toàn thể quý vị khán giả em là đồng nghiệp lâu năm với anh mỹ dạ nào còn nếu nói về anh mỹ thì à, nếu mà ưu điểm thì em chỉ nói góm gọn thôi hiền rất rất hiền dạ còn bên à, chị cùng chơi thì em thấy chị cũng được gia đình ủng hộ nhiều thì em cũng mong muốn là hai anh chị sẽ tạo điều kiện cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn đồng cảm với nhau và cùng nhau đi đến cái kết tốt đẹp nhất dạ xin cảm ơn chương trình rồi bây giờ hai bạn chuẩn bị nha chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha cố lên mở rào bắt đầu đi mỹ dạ. có món quà tặng à, em dạ cảm ơn anh chai nước hoa của nữ dạ một cái à, cân mini dạ dùng để đi chợ à, đi kiểm tra hàng hàng mình mua có có đủ khối lượng dạ dạ cảm ơn anh tặng em dạ cảm ơn anh rất nhiều em cũng có một món quà tặng anh hy vọng là món quà này anh thích nếu như mà anh không vừa thì em sẽ giúp anh ôm bớt hoặc là nếu mà anh mặc rộng quá em sẽ chăm anh để anh có cơ hội anh mặc vừa áo đó. cảm ơn em áo dạ, cảm ơn mở ra coi cái màu có phù hợp không ồ oh, cái màu ngọt ghê luôn đó rồi để đây đi mà mỹ hai mỹ với duyên mình cảm nhận về nhau đi anh cảm nhận em về em thế nào em anh mới gặp em lần đầu thì nhìn em cũng dễ nhìn anh muốn ờ, hỏi là em ờ, em đang làm ờ, cái ngành nào em thì hiện giờ là em làm ở nhà thuốc tây anh là làm công nhân cơ khí cho công ty chuyên sản xuất cân em mỹ mỹ dạ có rảnh em tặng chị vân cái cân chơi cái gì vậy trời cái gia đình tôi là không có cái cân tồn tại ở trong nhà ai mua cân là tôi cất vô kho duyên à, nếu mà về à, ở chung với gia đình anh thì chắc à, chị hai rất thích thích, thích duyên thì yeah. chị dạ. hai anh chỉ là làm điều dưỡng trong bệnh viện ung bú dạ yeah. mà chị bây giờ đã về hưu rồi dạ yeah. chị có gia đình không anh chị không có gia đình à không có gia đình em thì em ở với em trai bố mẹ em mất rồi em trai em thì sắp sắp tới cũng à, lập gia đình thành ra tự nhiên em thấy em lẻ loi có mình em cô đơn chính trong căn nhà của em phải có sẽ có người ở trong ngôi nhà đơn chiếc của em nha dạ. là anh mỹ đó dạ em thấy sao em có thể là cái người đàn ông vững chãi đó không em thấy em lớn tuổi và em cũng muốn ờ, có người bạn gái để ờ, bầu bạn ờ, tới tuổi già đúng rồi thôi anh thấy là bây giờ mình không cần phải nói chuyện tình yêu gì nữa trơn bởi vì hai người cũng đã trễ rồi, rồi cũng lớn rồi đúng mà rồi. cần gấp luôn đúng rồi dạ. bây giờ bấm quyết tâm đi. đi bấm nút đi bấm nút đi ha nha được dạ. không bấm không dạ bấm bấm vào đây bấm còn bên kia bấm bấm hay không có bấm không dạ em bấm rồi đó bên này ta bấm bên đây bấm luôn rồi rồi rồi tôi không hỏi còn thủ tục để tôi với bấm cái đó vô màn hình để để bấm mà... đi bấm đi bấm đi đây đây đây đây đây đây em biết mặt Hết rồi, ok Cặp này là phải làm nhanh Đúng rồi, quá trời rồi mà càng nhanh càng tốt không có thủ tục gì nữa chân á dạ ha nó thôi, nắm liền thấy không cậu vô nhào vô nắm liền luôn hùng cái lấy lấy lấy tinh thần ơi hùng hai bên luôn đó thế nào bây giờ là đứng này hai người ôm nhau chặt cái coi trời ơi 50 năm rồi đứng đây nè đừng có ngại rồi ôm vô ôm chặt vô rồi miết vô hôn đó chặt luôn để đó để nguyên để quá à trời nằm nắm hoài không buông luôn ha không, không buông mà không thấy buông. thấy sao cảm giác sao dạ cảm thấy ấm áp đó cuộc sống mới cần ấm áp thế này nha rồi dạ. chúc mừng uh, hai em dạ. nha dạ, dạ. Hai... cảm ơn anh em nói gì với uh, bạn gái đi hứa uh, suốt đời chung thủy với em vậy đó sớm tổ chức đám cưới và em cảm ơn anh dạ.